thơm tho quá không thích tại vì em Hồi thấy thơm tho thì nhìn hơi à, tiểu điệu một xíu bên đây hôi có hôi <laughs> cao có cao có mò đen có đen <laughs>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 gọi là thích nhau đó con nít quỷ 4 tuổi mới yêu cái gì lớp 4 lớp 4 mới yêu gì trời chú nhắc mới nhớ 4 tuổi cũng có thích nhau <laughs> trời ơi mà thích nhau thôi cho kẹo thôi chú 4 tuổi thích nhau trời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 hả ba tôi hổ quá tốt vậy nó xỉu tại đây luôn à mũi tay bạn chứ mạnh mẽ lên chứ nắm tay luôn chứ buông tay ra, ra chi thôi tặng hai bạn à, những chiếc vé xem phim dạ xem phim vui nha tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax